tháng năm qua con không hề quên kỷ niệm bên ánh đèn cha kèm con học mỗi đêm bởi có cha con vững vàng tiến lên mồ hôi cha đã đọng ướt muôn cả Cha như núi cao vời làm sao bao đáp biến trời tình trời